Dạ thưa ờ, chị Hồng Vân với anh Quốc Thuận và cùng ờ, toàn thể khán giả dạ, Thì em ờ, mang cái đàn đây lên đây để mục đích của em là muốn hát tặng cho vợ ừ. Sau đây em xin hát bài Suy nghĩ trong anh của khắc Việt ạ ừ, okay. cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em những suy nghĩ trong anh giờ đây chia làm hai một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời nhưng nếu lỡ một ngày Em nói lời chia tay Anh sẽ thế nào đây Anh sống thế nào đây Hay quá Hãy để cho anh được yêu Yêu em trong từng suy nghĩ Dù là tương tương thôi Nhưng anh cũng thấy vui rồi Đừng nói chi em ơi tình yêu không cần nói chỉ cần cảm nhận thôi anh nghĩ cũng đủ rồi nhiều khi anh thường mơ mơ một mình cười ngẩn ngơ chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy che thơ có khó không mẹ ơi nếu giấc mơ này xa rồi thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ em mà thôi cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em những suy nghĩ trong anh giờ đây chia làm hai một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời nhưng nếu lỡ một ngày Em nói là chia tay Anh sẽ thế nào đây Anh sống thế nào đây để cho anh được yêu yêu em trong từng suy nghĩ dù là tương tương thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi đừng nói chi em ơi tình yêu không cần nói chỉ cần cảm nhận thôi anh nghĩ cũng đủ rồi nhiều khi anh thường mơ mơ một mình cười ngẩn ngơ chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy che thơ có khó không em ơi nếu giấc mơ này xa rồi thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ em mà thôi hay, quá, quá em ơi quá, quá tuyệt vời vợ, vợ nói liền cái cảm xúc ngay lúc này đi em cảm thấy rất là hạnh phúc rất là vui ạ ừ. dạ. hãy nói là rất là cảm ơn em đã mang đến một cái tiết mục mà nói quá tuyệt vời dạ. bây giờ mời hai em giới thiệu dạ. về mình à. dạ kính thưa chị hồng vân anh quốc thuận và cùng thể khán giả của vợ chồng son em tên là nguyễn văn sơn à. năm nay em 27 à, tuổi ừ. nghề nghiệp của em hiện tại đang là quản lý vùng à, bên à, thức ăn gia súc à. sơn năm nay là 27 tuổi hả dạ đúng rồi. quê đâu dạ, nhà quê đâu? quê em ở bình phước á tới em à, em chào chị hồng Cũng xin xinh anh uh, quốc thuận và khán giả đang xem đài à. em là phạm thị quỳnh năm nay em 21 tuổi quỳnh làm gì dạ em uh, hiện tại là em đang ở nhà nội trợ thôi ạ ở bình phước ở mặt quen quen nữa à, đúng rồi. như nó có liên quan gì đến một cái việc gì đó nó rất là cái gì đó nổi tiếng lắm nổi rần rần thời gian gần đây nè bé đang có bầu đúng dạ, không dạ à, ừ, sao chia sẻ anh nghe cái câu chuyện cái vụ gì mà, mà liên nó... quan tới bầu á bầu bị hả <laughs> sao em Sơn dạ hả? là ngày 17 tháng 3 vừa rồi đã có xảy ra cái vụ việc đó là ở à, khu vực của em là thuộc xã Thanh Lương có một cái vụ việc đó là trộm vô nhà đột nhập trộm xe thì lúc đó là em với vợ em là đang mơ mơ ngủ à. thì mới đầu bật camera lên thì thấy trộm đã cưa cưa cửa rồi ừ. thì trong cái tình huống lúc đó thì nó xảy ra nhanh quá nó chỉ khoảng tầm 10 giây thôi thì lúc đó là em mới nói là vợ ơi ăn trộm rồi con trộm rồi em mới nói là vợ ơi lấy cho anh cái cái cái, cái con dao rựa tại vì em biết là bọn nó đi là lúc nào cũng thủ nhiều đồ mình mình cũng sợ lắm ừ. lúc mình ra mình cũng lúc đó mình cũng chỉ muốn bắt được cướp thôi mình nhào ra cái mình tay không mình bắt cướp rồi đó xong đến lát sau là thấy vợ cầm cái rựa ra mà nhảy trên cái bậc tới cả hơn mét trời á nhảy xuống ùm như vậy cái giờ em coi lại video là em mới thấy chứ lúc đó em cũng không lúc đó không nghĩ dạ à, lúc đó thì uh, em thì đang đấu đá với trộm á ba người là đang chống trả lại em á thì khi khi vợ em mang rựa ra thì lúc đó là nhìn thấy rựa cái là mấy bọn trộm cướp nó nó chạy bỏ chạy hết dạ đúng rồi thực ra là khi coi thì mình đã thấy rồi ừ. nhưng mà bây giờ mình rất muốn nghe cái cảm xúc của người trong cuộc lúc đó có ừ. nghĩa là em nghĩ sao mà trong khi bầu bì như vậy mà mình giác rửa bất chấp luôn ừ. bất đó. chấp luôn đúng không dạ đúng rồi lúc đó em em nghĩ sao trong trong trong đầu em lúc đó em không có suy nghĩ về cái bất chuyện là cuốn quá là mình chỉ muốn là phi ra phi ra để đưa giúp giúp cho chồng lúc bất chuyện như mình cuốn quá là mình quên là mình đang có bầu Ồ. em không nghĩ tới Đấy, mình chồng đang có bầu chấm ba đúng không <laughs> dạ đúng rồi coi như là xả thân luôn nhưng mà lúc đó em cầm rửa em có hét lên hay không <laughs> dạ đó. nhảy xuống em có dương cái rửa lên ngoài hét rồi tụi bay muốn gì không hả? dạ không em chỉ kêu là cắt cắt cắt cắt cắt dạ. dạ. bởi vậy cho nên á, là sau cái vụ đó đó bạn này bạn hát cái bài đó thấm đường mơ <laughs> thấm đượm hơn cô bé 21 tuổi mà cũng gan thì lúc chồng mình gặp chuyện gì là xả thân đúng rồi gặp tôi tôi cũng vậy à chồng tôi mà bị cái gì cái nhà xả luôn tôi xả, xả hết chứ. bây giờ chúng ta tạm gác lại cái chuyện dạ. gọi là rửa à, dạ. rửa dưới trọn dạ. chúng ta quay trở lại với câu chuyện tình yêu dạ. đó à. hai đứa dạ, gặp, nhau quen nhau sao nè dạ. đó hỏi em lần đầu tiên gặp cô em có ấn tượng có không đó sơn dạ em gặp vợ em á là lúc trước là gặp quen nhau trên facebook em cũng đã biết vợ em khoảng cách đây mấy năm dạ không không được một năm không được một năm đâu ạ à. à, từ, từ khi à. em cưới đến bây giờ mới được ừ, hơn một năm một tí thôi Chà, ừ. lâu quá dạ. chị <laughs> ạ khi mẹ vợ chồng em quen nhau là em đã biết vợ em trước trên facebook rồi ừ. em có uh, cơm thấy xinh đúng không thấy xinh quá thấy xinh quá em vô em có vô trong cái tường em xem trời ơi bé này sao nó ngon quá bé này sao nó ngon quá <laughs> em mới vô ừ. nhưng mà em chưa có thích một cái gì hết coi như à. là ờ. bên này chưa biết gì đâu ừ. xong đến mấy tháng sau em cũng có đăng cái đàn guitar lên nè thấy bé nó thích mà đã kết bạn với nhau trên facebook rồi nhưng mà thật sự là tụi em hai mươi mấy năm mà tụi em mới từ đó mới biết nhau là ở sát nhà nhau có khoảng tầm sáu bảy trăm mét là mới biết nhau thôi ủa em nhưng mà ai là người gửi kết bạn trước em cũng không hình biết như là em vì... hình như là em ạ à. nhắn tin qua facebook cho em rồi á xong rồi kiểu cũng đòi xuống nhà chơi rồi gặp mặt nhưng mà lúc đầu em không cho ông này nói chuyện lên thấy ghét đó cũng ờ. cứ ẻo lại ẻo lại là em không thích xong không cho vô nhà cái khoảng ờ, ba uh, bốn hôm sau á cái canh em đi làm từ lúc 5 giờ ừ. xong rồi chồng em mới kêu là để anh mang sữa rồi mang đồ ăn rồi ừ. này kia ừ. thường thường á là chồng em ngủ ngủ rất là trễ 11 có khi 12 giờ là chưa thèm dậy đâu ừ. Ừ. xong rồi lúc mà mới quen là 5 giờ sáng là dậy đem sữa đem đồ ăn đồ cho em để đi làm đứng canh em ngay đường á xong rồi mới đưa cho em xong rồi qua ngày hôm sau mấy hôm là em mới cho vô nhà chơi đưa sữa bao lâu mới quen được dạ đưa sữa thì ờ, khoảng tầm hơn tháng sau thì vợ em chấp nhận quen nhưng mà cái lúc mà tụi em quen nhau qua facebook á rồi cái dạ. lần đầu tiên mà gặp ngoài đời á là là cái ấn tượng của em đối với bạn này sao lúc đầu là em cũng ờ, cũng có một chút ấn tượng nói chung là thấy anh này là đạp xe đạp đi thể dục là đi ngang qua cái đường nhà em xong rồi lúc đó em vừa lấy xe máy em đi đi ra chợ mua đồ cho mẹ xong mới gặp chồng em là chạy vô cái đường nhà em em chạy ra thì hai đứa gặp mặt nhau em thấy này lúc đầu là cũng đẹp trai nhưng mà kiểu không được men cho lắm á chị <laughs> nhưng nhưng mà nè nó dùng cái từ xuống á là ờ, nó xa lắm tại vì em nói là cách nhau có 600 trăm mét à dạ đúng dạ. rồi là qua chứ đâu phải xuống dạ, qua, qua dạ, đúng không qua qua nhà bên bạn gái thấy gia đình bên bển làm sao dạ nói chung là lúc đầu á là thấy bố mẹ bên đó cũng thích lắm thích em à dạ thích tại vì em lễ phép với lại mình chung là mình biết cách đối đối xử với người lớn như thế nào ừ, nói chung là bố mẹ bên đó thích lắm nhưng mà đến khúc gần cuối sau mới là không thích lý do ờ. lý do là à, em trước đây đã có từng có một đời vợ rồi à. dạ em quen được uh, khi cưới là em cưới được uh, chắc khoảng tầm một tháng sau là bắt đầu vợ chồng cũ của em là chia tay tức là mới cưới có một tháng là chia tay dạ đúng rồi chưa con cái gì hết dạ chưa ừ. ừ. tức là thì em đã từng như là một em đã tình từng... thôi ừ. dạ. chỉ có là nó khác nhau chút xíu là nó vướng về vấn đề thủ tục giấy tờ chắc sau này chắc bố mẹ cũng hiểu đúng không dạ lúc đầu thì bố mẹ ờ, cứ kiểu như là cấm không cho em với vợ em quen nhau nữa ừ. nhưng mà em sử dụng nhiều mọi cách khi mà trước đây xuống đây thì bố vợ em hoặc là mẹ vợ em chỉ cần thích một cái gì đó thôi là ngày hôm sau là em sẽ mua xuống biếu cho bố vợ ừ. à, thì lúc chung là bố mẹ cũng cũng thấy từ từ từ từ là em cũng không phải như người ta nói trong cái thời gian đó là khủng hoảng lắm vợ chồng em khủng hoảng lắm nói chung là gần như là không thể đến được với nhau nữa em thì chưa bao giờ phải khóc hết á nhưng mà có lúc trong cái thời gian đó là em cũng khóc mà trong khi đó là có vợ em động viên cho em rất nhiều nói chung là đến ngày hôm nay là tụi em mới mới mới mới đến được với nhau ừ. Ừ. em chơi cái chiêu đánh nhanh rút gọn luôn là em ừ. kêu bố mẹ em bên này sang là hỏi cưới luôn ừ. Ờ. chứ ờ. em sợ mất lắm ừ. em sợ mất vợ em lắm đúng rồi em sợ lắm trẻ đẹp nữa dạ đúng ừ. rồi nhưng mà rồi còn bên nhà em thì gặp vợ em thì sao lần đầu em dắt vợ em về là mẹ em được cưới đi con mẹ em ừ. bắt em phải cưới ngay lập tức luôn ừ. vợ em với lại mẹ em bây giờ rất là hợp nhau à, hợp nhau lắm anh hỏi em nè dạ. em mới có 21 tuổi à và lý do gì em chấp nhận em lấy ảnh vậy thấy sớm vậy kiểu như là trong thời gian đó thấy kiểu từ trước giờ mình quen mình không thấy ai kiểu như là chăm lo rồi không ai quan tâm được với cái anh này anh này rất là tâm lý chiều nữa vì như mình thích cái gì hay là chỉ cần mình hé hé một cái gì thôi là là, đã hiểu được cái ý của mình rồi ừ. xong rồi ở bên chồng em em cảm thấy an toàn an mình tâm và an toàn dạ. mọi mọi phương cho nên là em mới đồng ý là kết ừ, hôn đồng ý xong rồi là dạ. có con luôn chấp nhận có con luôn dạ thì là yêu chồng quá đáng luôn thật sự mà nói bây giờ hai chồng sống chung vậy đó rồi à, anh có lòi ra tật xấu gì không có bạn này có tật xấu chứ cái nhiều cái mặt này vui quá à, dễ thương quá à. nhiều, xấu nhiều, nhiều tật xấu bày hay à bày hay là hơn bừa bộn đó nghe à. dơ ở dơ trời ơi về cái quần áo rồi giày dép quăng lung tung nói chung là thay chỗ nào là dục cái đó thay chỗ nào là dục cái đó có lười tắm không không tắm thì ngày nào cũng tắm hết ừ. dạ. ừ. bay hay có khi ngày tắm hai ba lần ờ tật xấu là bừa bộn bay hay Bày hay dạ. còn gì nữa nè nhây sàm rất là sàm, chồng em rất là ừ. sàm ví dụ như sàm là tinh liền à. sàm câu chuyện sàm nào mà em ấn tượng ví dụ như kiểu đang ngồi đang ngồi không không vậy? em hỏi gì anh Dưới anh và cao thấy sơn em chọn ai <laughs> hay hỏi sàm sàm lắm xong kiểu mỗi khi mình nổi cơ lên cái đi ngoài đường á cái kêu em hỏi gì anh anh về cái lá này thì em sẽ chọn ai <laughs> không thì gì anh về cái cây cục điện cột đèn này nói chung là có thể là so sánh mình với bất cứ một cái mình gì bất cứ dạ, một... nhưng rồi. mà em có trả lời không dạ có em trả lời sao chọn anh không trả lời là hỏi hoài không hỏi hỏi, hỏi hoài luôn dần lân mà nhây mà xàm nhây đó ừ. xàm lắm rồi xàm rồi nhây nữa đúng không nhây mà nhây tới em xong rồi nhây qua tới cả mẹ chồng em luôn mẹ chồng em đến nói bây giờ mà ví chồng em là như một con đĩa đói là ờ. là sao là sao không có đeo không đeo đĩa đói là nhây quá mà không không không nhả ra không chịu ừ. nhả có những cái biểu hiện gì mà nó nó nó, nó, đáng yêu nó, đáng yêu không ví dụ như trẻ thơ không mẹ em đang ờ, nhà mẹ chồng em thì kiểu bán tạp hóa bán quán gạo cám đồ á mẹ đang nấu cơm mà dưới thì chồng em mới kêu mẹ ơi bán đồ cái mẹ chạy ra mẹ dục hết đồ ăn nó đang nấu nướng cái chạy lên đâu có ai đâu Ờ, cái xong rồi hả dạ ừ. chọc mẹ đó nó hay nựng mẹ rồi cái hay hung mẹ rồi không chồng em hay sờ ti mẹ sờ <laughs> ti mẹ luôn đi ngang đi về đi luôn. chơi làm vậy quẹt sợ tí mẹ bây giờ vẫn còn sợ tí mẹ nhưng, bóp nhưng mà em em em em thấy mẹ phản ứng như sao mẹ chửi sau rồi mẹ cầm kiểu như mẹ cũng dí mẹ đánh cầm chổi rồi dí dí lúc lại chồng em nhanh lắm nhưng mà mỗi lần nhiều quá lắm luôn không dạ sướng lắm nghe em đi làm về mà em không nghe mẹ em chửi là em không chịu được không chịu được tại vì nhà em với nhà mẹ là cách nhau khoảng tầm ờ, trăm mét à ừ. mỗi lần mẹ chửi là dữ lắm em dữ lắm mẹ em chửi là dữ lắm chửi chửi sao đâu ví dụ như thí dụ một vài câu đi thằng bố nhà mày tao đập chít mày bây giờ đấy sao mà cầm chổi dí em mà có dí được đâu em cứ để cho chân trên em quật này xong em cứ gụt lại có quật được đâu năm lúc mà em em để chân bên này mà có bà ngoại em ngồi đó mà em quật em em né được đập trúng đập trúng à? cái chân bà ngoại nữa xong rồi bà ngoại em chửi ôi con này sao mày đánh tao rồi vậy là hết luôn rồi à, phải không không dạ. còn tật kỳ xấu nữa dạ đúng rồi rồi giờ tới em đó sơn Dạ. Cổ nhìn thấy trẻ trung quá, mảnh mai quá chắc không có tật xấu gì đúng không? Nói chung là vợ em thì không có tật xấu nào Vợ em thì là tuyệt vời đó Nhưng mà có một cái là hay ghen ừ. <laughs> ghen lắm ghen lắm ví dụ như ghen lắm là ghen thế nào ví dụ như ờ, em đi làm á hoặc là đi mấy bạn bè mà đi công việc á mà ví dụ như quá giờ mà khoảng tầm 10 phút thôi là về là vợ em nó khó chịu rồi ừ. em về là em nhìn cái mặt là mới lại cái thái độ là em nhìn thấy vợ em giận dỗi là ừ. em thấy khó chịu lắm ừ. Ờ. từ lúc em cưới vợ em đến bây giờ là chưa có đêm nào mà em đi chơi với bạn bè hết mà nếu mà có đi thì cũng phải dắt vợ theo à. Nên cũng em nói chung là em cũng sợ lắm lỡ mà cái buổi nào mà không dẫn coi như cổ đi theo thì chắc lẽ là là kỳ lắm luôn là mệt luôn đó mệt luôn đó anh cực kỳ mệt luôn nó giận luôn đó một năm mấy mà ở với nhau thì là có có có gây lộn có có cự cãi gì không chung là cũng có cãi nhau với cái vấn đề về em đi làm à, về muộn đó ừ. là vợ em nói chung là còn nhỏ mà mình cũng cũng giải thích nhiều rồi ừ. là anh đi làm công việc thì nó nó còn tùy theo thời gian nữa mình về có thể về trễ tí xíu ừ. nhưng mà vợ không nghe vợ đang có bầu thì nói chung vợ ở nhà cứ hay suy nghĩ sợ em đi đâu đi đâu đi đâu đi ừ. đâu á chuyện vợ em chỉ mỗi như vậy thôi chứ không không không, không còn, còn cái tật xấu, xấu nữa dạ. ừ. không có tật xấu thì thực ra cái đó cũng đâu phải là không phải riêng đâu. không phải riêng đang có bầu á dạ. khó chịu trong người lắm dạ. nội tiết tố nó thay đổi á dạ. có mong muốn vợ thay đổi cái gì không em thì hiện tại chắc em không mong muốn vợ thay đổi gì đâu cứ vậy đi mình như ơi. vậy là là là tốt lắm rồi ừ. em thấy vợ em rất là tuyệt vời tuyệt vời rồi còn em em thì mong chồng em là bớt sạp lại <laughs> bớt ngay lại bớt cái tính nóng lại chồng em nóng tính lắm ừ. dạ chỉ có nóng như vậy rồi. thôi dạ ừ. ủa cái mặt này hiền khô vậy mà nóng gì trời nóng phải có nguyên nhân chứ nhưng mà em ít khi em nóng với vợ em lắm nóng với vấn đề về công việc ngoài thôi ừ. dạ. vợ mình thì em em em không có nóng với vợ ừ. ừ. đừng nóng vợ vợ dạ. đang có bầu nó nóng ừ. tội nghiệp lắm dạ. tại nó mệt lắm có ừ. bầu nó mệt lắm luôn nhất là cái mùa nóng này nữa em Đúng à. rồi. với lại vợ còn nhỏ lắm 21 tuổi là quá nhỏ để mà ừ làm vợ và làm mẹ dạ. thành ra là chưa có kinh nghiệm và cũng chưa có chuẩn bị hết mọi thứ để có thể đối diện với một cái ờ, một cái gia đình nhỏ rồi cái công việc làm mẹ ra làm sao rồi làm vợ như thế nào thành dạ. ra là em phải hỗ trợ hết sức dạ. cho cho dạ. cho vợ em dạ. Ừ. Dạ. thôi anh chúc cho hai ờ, mẹ con em mẹ tròn con vuông dạ, à, vợ chồng luôn luôn yêu thương nhau dạ. hạnh phúc mãi mãi